Ok xin chào các bạn ở trên nội mình em là Jack đây Hôm nay mình sẽ quay video solo mochi lại lần thử Ok BB Ui nhưng mà do mình chơi hải quân à À thế nên là xài uh... Ui trời ơi mình gặp được captain của mình rồi cái nơi mà khắc tinh đó bạn nhưng mà nhìn cho hải quân không sợ à, nhưng mà giờ có, có solo thanh niên này thì được Thôi hiến bao phi cho thanh niên này luôn cái Quên ba cây Ủa mà quên đổi vật phẩm rồi Thanh niên gặp khắc tinh bỏ chạy อุ้ยอุ้ยnếu mình chơi hải quân và đây không sợ mình thì chơi nó chơi hải tặc mấy cây á bên Venom khá là gì đến tập à, tập thọ à, tộc à, cá nó thua luôn nè à. ui thì mình solo mình xài munchi mà bạn ơi gặp bên ờ, mới khó khó chơi lắm nó là tộc người cá nữa <coughs> mà thanh niên này là chuyên gia bb á mình thấy được số 7 m chứng tỏ là một party hunter giờ nhưng mà giờ thì đánh số thanh niên kia không có ai solo thanh niên nào à mình mới thấy thanh niên nào nhỉ mình mới ờ, bật hai kiểu quan sát thấy thanh niên nào à à ôi trời ôi giời thanh niên anh đẹp trai này tự nhiên gụm thôi quậy con cơm chưa nằm chưa ăn cơm rồi ui nhưng mà giống qua solo nè anh nên này ra chơi đi <coughs> các bạn nhìn thanh niên này rồi biết là hacker rồi đó rồi xong vấn đề bán hàng luôn nè à. khá là cay rồi đó ở từ nãy ông thấy thanh niên ở solo hết trơn hôm nay nếu mà quay video mà không có ai solo nữa thì chắc cũng sẽ đăng video này luôn vì video này ít ra video này cứ có một thanh niên solo mình này cũng được rồi có cá mình chết hơi lãng xẹt bị nên ờ, mình gặp ngay khắc tinh của mình luôn Venom á à Venom chi khắc tinh mấy trái mà nó sẽ sóc đa mấy khi thể là khắc tinh mua chi <coughs> và kết quả đương nhiên mình ấm rồi mình tiêu tờ thằng kia là bao tiêu mà mình cũng vậy nhưng mà may mình chỉ hãy quên chứ chỉ hãy ăn chết luôn mất bao tiền đây có ai không à à à, à đây có à có hai thanh niên nữa nè dạ anh em này afk ý dạ mấy ơi ủa Đó, 10 ngày bao ti liền Trời ơi, solo được một thanh niên Coi <coughs> đi rồi, chờ siêu Rồi, anh này hết BB luôn rồi Mới có con category các bạn Vô đập luôn À hacker hả nè hacker nè hacker nè hacker nè sang hết cơ kiểu này à, tối admin ba nạt luôn đó ăn bao ti liền ui trời ơi chờ siêu con đang quay video đó thế này chạy rồi ở thanh niên này tức là khắc tinh của mình luôn á hôm nay sang được với vài thanh niên hacker Ê, thằng này sao chạy chạy hoài á Thằng là chơi kỳ thiệt ha 他那也要结束了。